Sau đây chúng ta sẽ đến với cái gì ạ? À? Cái tư duy số 2 đó là big why, lý do đủ lớn. Các anh chị hãy comment lý do đủ lớn xuống bên dưới đi ạ. À, để chúng ta thấm cái tư duy này vào trong não bộ của chúng ta luôn. Học ngay tại lớp luôn, không cần phải ôn. Hãy comment xuống bên dưới là lý do đủ lớn. Rồi. Jim Jones là bậc thầy của các bậc thầy nha các anh chị ạ. À. Ông ta có một câu nói rất hay đó là gì ạ? À? The bigger the why, the easy the how, là sao các anh chị có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái động cơ một cái lý do đủ lớn thì cái cách làm nó sẽ trở nên rất là đơn giản ha à, các anh chị ha Kim sẽ kể kỹ kể cho anh chị nghe một câu chuyện câu chuyện đó là gì hả các anh chị rồi cảm ơn chị Hà Thị Nhiên nè lý do ước mơ đủ lớn cảm ơn chị Tú cảm ơn chị Vân Lê rồi cảm ơn chị Lê Thị Lý à rồi cảm ơn chị Nguyễn Thị Phường à cảm ơn chị à, Đinh Thị Thúy Diệu ạ anh chị tuyệt vời quá rồi Kim rất là mong à, háo hức là không biết ngày mai anh chị nào sẽ được tặng sách đây ạ à. comment nhiệt tình sẽ được tặng sách ạ à. rồi Kim sẽ kể anh chị nghe một câu chuyện đó chính là gì có một người mẹ có một đứa con bệnh rất nặng và bà bà mẹ này đi tìm rất nhiều thầy thuốc mà tất cả ông thầy thuốc đều nói rằng con của chị bệnh rất nặng rồi không thể cứu chữa được chỉ có một cái phương thuốc thôi đó chính là một cái cây thuốc ở à, trên núi cao nhất à, một cái ngọn núi cao nhất treo leo và nguy hiểm nhất và mọi người khuyên chị là đừng có leo lên ngọn núi đó bởi vì sao ạ có rất nhiều thanh niên đã leo lên và bị té xuống và chết bản thân chị là một cái người chân yếu tay mềm thì không thể nào là có thể leo lên đó được tuy nhiên người mẹ này vẫn cõng con trên lưng và sau đó là ba ngày không ăn không ngủ gì leo lên tới đỉnh núi và sau đó đi về và cầm trên tay mình cái cái cây bút đó mặc dù là trên tay là bị rách rơm này kia mọi thứ nhưng mà vẫn hai mẹ con vẫn toàn vẹn về tới nơi ha các anh chị ha và người ta sẽ hỏi rằng tại sao mà con của tại sao chị lại có thể leo lên được đỉnh núi như vậy rất là nhiều trai tráng không thể làm được điều đó thì sao các anh chị chị ta nói rằng tôi chỉ có một lý do thôi là tôi làm điều này vì con của tôi và nếu như tôi không làm thì con của tôi sẽ làm sao ạ à? con của tôi sẽ chết đó các anh chị ạ à. đó là cái lý do đủ lớn của người phụ nữ này và các anh chị thấy đó hôm qua Kim đã chia sẻ cho anh chị một cái phương pháp gọi là 28 ngày cai nghiện smartphone để dành cho chúng ta để giúp cho con của chúng ta cai nghiện điện thoại cai nghiện game các anh chị còn nhớ không ạ à? và nếu như chúng ta không xử lý ngay gốc rễ tận gốc ngay từ bây giờ thì khả năng 5 năm 10 năm 20 năm nữa con của chúng ta vẫn nghiện và con sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tiêu tốn rất nhiều công sức thậm chí là không thể nào tập trung vào công việc được lãng phí quá nhiều thời gian các anh chị ạ à đặc biệt là thời đại công nghệ AI và robot bây giờ nó đang cạnh tranh về công việc đối với con người chúng ta chỉ cần chúng ta không chịu học tập không chịu phát triển mình thì khả năng là tương lai chúng ta sẽ bị thất nghiệp rất rất nhiều các bạn ạ à rồi các anh chị sẽ thấy rằng ở đây có rất nhiều người thì suốt ngày chỉ bấm điện thoại anh chị mất tập trung là sao nhán là ẻ oải nè thức khuya dậy chế chỉ vì cái điện thoại thôi tại sao họ lại không tập trung vào việc học bởi vì đơn giản rằng họ không có lý do đủ lớn để họ hành động họ chỉ là đi học đi làm cho xong cái nhiệm vụ rồi về nhà là giải trí ha các anh chị ha rồi và cuộc đời này thì nó quá ngắn ngủi các anh chị à đừng lãng phí thời gian và tài năng của chúng ta cho những trò soàn xính này các anh chị có đồng ý với kiên điều đó không ạ à? cuộc đời quá là ngắn ngủi đừng phí tài năng đừng phí thời gian cho những cái trò soàn xính này nha các anh chị ha đây là một cái phương châm mà Kim luôn đem theo nó và làm sao Kim truyền động lực cho các bạn thế hệ trẻ ngày nay rồi do đó chúng ta cần phải xác định được rằng cái lý do lớn của chúng ta là gì cái động cơ của chúng ta là gì cái điều gì mà khiến chúng ta đang phải chiến đấu các anh chị comment xuống bên dưới đi ạ à. khi chúng ta comment xuống bên dưới thì sao ạ à? chúng ta mới rõ ràng được khi mà rõ ràng rồi chúng ta mới hành động được giống như việc là gì hả ba phần trăm những cái chàng trai ở trường đại học Harvard đó chỉ cần viết xuống bên dưới cái mục tiêu ước mơ của mình thôi 10 năm sau nó tạo ra thành phép màu và bây giờ là cơ hội để chúng ta viết ra cái lý do của chúng ta là gì chúng ta đang mong muốn sự thành công được sự thừa nhận của những người xung quanh hay chúng ta muốn đạt được sự tự do về thời gian hay đạt về tự do về tài chính hay chúng ta mong muốn con của chúng ta làm sao sau này trở nên thiên tài trở nên thành tài thông minh giỏi giang chúng ta mong muốn cái điều gì cái lý do lớn của chúng ta là gì chúng ta hãy viết ra đi phải rõ ràng cái điều này nha các anh chị ha còn nếu như không biết rằng cái động cơ trong cuộc đời mình là gì thì lúc này chúng ta làm việc nó nhàn nhàn nó cứ tàn tàn nó cứ từ từ thôi và chúng ta làm theo một cái mức độ là cho qua cho xong cái trách nhiệm và lo cơm áo gạo tiền cho gia đình và vậy là đủ rồi không có cái gì gọi là chúng ta hướng đến ước mơ được rồi à, luôn luôn nắm bắt những kiến thức mới cảm ơn chị Trinh nha đạt được sự tự do về tài chính rất là tốt nha chị Lê Thị Lý ha rất là ok chị Lý là cuộc đời quá ngắn ngủi rồi cảm ơn chị Nhiên cảm ơn các anh chị nha Đinh Thị Thúy Diệu rồi do đó chúng ta cần phải xác định cái lý do của chúng ta là gì ha các anh chị ha nó rất quan trọng nó là nền tảng cơ bản còn nếu như chúng ta không biết mình đang chiến đấu vì cái gì thì chúng ta sẽ không chiến đấu mà nó sẽ có hai cái nguyên lý của não bộ là gì một là chiến hai là biến một là giếng hai là biến muốn chiếm thì chúng ta phải có lý do đủ lớn còn nếu không thì chúng ta sẽ biến ha các anh chị ha